Dạ chắc em nghĩ là có mang áo sơ mi Yes À Giày tay Yes ừ. Đừng nó mặc quần Tay đeo đồng hồ Tay có đeo đồng hồ Oh yes Rồi gì nữa quần gì nè quần gì Giày tay thì phải mang quần tay rồi Chưa Đúng rồi à. đúng rồi đúng rồi Cái ý nghĩa là em tặng cái đồng hồ là tượng trưng cho thời gian Mà tất cả các thời gian trong cuộc đời còn lại của anh Rảnh anh đều dành cho em Trời đất ơi Trời đất ơi em thì uh, mối tình chính là hai thôi Một là thời sinh viên và hai là uh, mới mới đã cách tay khoảng gần 3 năm à, dạ. mới chia tay gần mới, 3 năm mới chia tay quen được năm. bao nhiêu năm thì chia tay dạ quen cũng được uh, hơn một năm cái bạn đó bạn cũng gia trưởng quá ừ. cứ nói em làm cái này làm cái kia ừ. em không có thích như vậy gia trưởng hả dạ tính gia có gia trưởng. trưởng không tính dạ không em có mấy mối tình rồi dạ em nếu mà nói ra tính là được hai mối tình nhưng mà một mối tình sinh viên cũng tầm khoảng một năm ừ. còn mối tình mà nó lâu nhất em là kéo dài gần 6 năm 6 năm luôn dạ người đó ở đâu dạ ở bình phước lý do tại sao chia tay tố chất công việc của em là nó theo cái lịch tàu nó giờ giấc nó không có cố định thì bạn đó kiểm soát quá nhiều và không có tôn trọng em là cho em là đi chơi thế này thế kia à, bây giờ là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả tính em cần tìm một nửa yêu thương cho em đó là đảm đang chung thủy mình có đảm đang có thủy chung không dạ đảm đang thì cũng có một <laughs> xíu em cũng biết nấu ăn việc nhà thì cũng biết làm ừ chào em gái dễ thương dạ Mặc chào áo anh ngọt linh ngào dễ xạo luôn đó trời ơi ở bên đây á đàn trai cũng hiền nha dân tiền giang tôi hiền lắm dễ thương hiền gì trời ơi cá nhân lắm. quá ừ. cá nhân quá nhiều không phải cá nhân mà đa số là vậy đó thấy không em gái dạ em muốn tìm một người đàn ông như thế nào dạ em thích một người đàn ông hả gọn gàng xíu đó. thích chơi ừ. thể thao ừ ấy đây bông nào cũng biết dạ cao trên một mét bảy này chắc gần tới thôi vậy hả mang dài lên khúc cũng sao chuyện không chiều sao. cao thành vấn đề luôn dạ biết hiếu thảo với ba mẹ dạ đừng có gia trưởng quá không gia không trưởng gia trưởng dạ, trên dạ. giang không có gia trưởng không giang thật thà lắm Cái lại là em ờ, thích ờ, mấy người ờ, mặc đồ phải hợp tí xíu <laughs> ví dụ như là mang về tay và mà mang quần jean á là không có hợp tại em không không, không, thích không, không thích vậy phải không mặc quần jean thật ra dép đồ ông chứ ai mà. <laughs> rồi sao ừ. chào dạ, cưng chào chị em nghe qua cái âm cái chất giọng nè thì à, em cảm nhận về cái người phụ nữ bên đây như thế nào có hợp với lại cái suy suy nghĩ của em không em cảm nhận cái giọng thì dễ thương ừ. rất là ok theo linh cảm của em em linh cảm cái người à, người đàn ông bên đây à, có đúng với cái suy nghĩ của em không cái mong muốn của em không dạ chắc em nghĩ là có mang áo sơ mi yes à giày tay yes ừ. đừng nói mặc quần tay đeo nha. đồng hồ tay có đeo đồng hồ oh yes rồi gì nữa quần gì nè quần gì vậy tây thì phải mang quần tây rồi Chưa đúng rồi à. đúng rồi đúng Chưa rồi chắc. màu gì màu gì dạ quần tây có thể là màu xanh hoặc là màu đen yes rồi áo màu gì dạ áo có thể em nghĩ là màu trắng cho em màu nữa đi màu nổi nhất á màu màu hồng màu hồng lanh quyền linh <laughs> ông nội đóng mê màu hồng với màu tím lắm nhưng mà không cái màu của em thì cũng tự tựa cái màu trắng màu xanh đó em xanh hy vọng đồ này kia nọ đó anh đến đây là anh hy vọng phải mặc một xanh hai bạn này à, hiền từ nè phải nói là cũng hợp với nhau nhẹ nhàng không chúng ta hỏi ý kiến người thân đi à, bạn gái đi với ai dạ em đi với mẹ em với lại hai cô Ôi, đại với gia lại à, năm trăm anh em của em trời, trời đất ơi một đại gia đình nhà gái ngồi bên bển á à, xin mời uh, mẹ của à, bạn gái anh xin chào chương trình chào hồng dạ, vân chào, chị. chào à, anh nguyễn Linh chào gia đình nhà trai cô chào con chào, chào à, chi á, là nó lớn tuổi lý do <laughs> ham làm quá làm biến là không lo lấy chồng <laughs> cũng có nhiều người thương mà nó không chịu bình phước cũng có nhiều người để ý à. bạn của cô cũng đòi làm mai mà nó Thôi con có lo làm giàu <laughs> mẹ nói là hy vọng cho hai đứa con ờ, cho nhau cơ hội mẹ chỉ mong vậy thôi nhưng mà nếu mà được thì à, khoảng chừng nào cô có thể ờ, gả con gái của mình lúc được. nào cô cũng gả được hết đó. hay quá <laughs> rồi lúc nào cũng được miễn là tụi nó ưng nhau là được ha rồi cảm ơn ờ, ông nhà gái mời nhà trai em đi với ai dạ em đi với mẹ em với cô út dưỡng út của em à, cũng có mẹ với cô luôn trời cũng một dưỡng luôn. đại gia đình luôn xin chào ờ, chú Uyên Linh với dạ. cô Hồng Dân à, xin chào khán giả trường quay tôi đây là mẹ Trung Tính ngày nay là được cơ hội lên tới trường quay là tôi cũng mừng à, ha, là cũng như là chờ cho hai đứa cơ hội uh, sau này hạnh phúc cũng mừng nhưng mà thấy dâu tương lai mình uh, có ừ, hợp với mình không bây giờ mẹ nhìn thì mà... giờ thấy cũng dễ thương dễ mến <laughs> để hai đứa tìm họ tìm hiểu uh, lâu rồi yeah. À. Dạ. sao biết sao <laughs> <laughs> bây giờ quan trọng là hai đứa thôi đúng rồi mở rào đi rồi rào cùng nói nha. chuyện để xem à, có hợp nhau không nha mở rào bắt đầu đi tính rồi quay qua nhìn nhau nè ừ. sao em <laughs> rồi nè mình nhận quà rồi rồi mình trao quà nè anh đến với chương trình anh có món quà anh tặng em dạ em cũng có món quà tặng anh ừ. anh mở nha dạ em thì em thích uh, bạn nam uh, mang cái à. vớ phải hợp với lại uh, cái uh, bộ trang phục nên em tặng cho anh đôi vớ với lại mấy cái khẩu trang rồi, <laughs> sao bạn trai tặng gấu bông nói bạn gái biết đi dạ thì ý nghĩa của gấu bông là em chọn con thỏ là dễ thương hiền em thấy hợp với bạn nữ em tặng vào bạn nữ là vợ tương lai của em ừ. rồi với món quà thứ hai mà anh muốn gửi tặng cho em đó là một cái đồng hồ Hộp dễ sợ luôn á rồi cái, hay cái ý nghĩa là em tặng cái đồng hồ là tượng trưng cho thời gian mà tất cả các thời gian trong cuộc đời còn lại của anh rảnh anh đều dành cho em trời đất ơi trời đất ơi rồi bây giờ mình bắt đầu trao đổi nào cảm giác của em lần đầu tiên gặp dạ, anh dạ em thấy anh cũng hợp với phong cách mà em ờ, thích ừ, anh thấy em thế nào em thì thấy dễ thương anh thấy hiền những gì mà linh cảm mà anh thấy thì khoảng 90 trăm cái công việc của em là hồi nãy em nói là về mảng kinh doanh là cụ thể là sao em dạ em làm uh, làm như sale vậy đó em bán uh, thuốc cho um, cái nhà thuốc anh theo nghĩ là thấy sale bọn sale là thấy tiếp xúc khách hàng rất nhiều dạ đúng rồi ờ. nếu như mà anh tiếp xúc nhiều quá mà anh ghen thì em có có cái gì không ghen vài mức độ nào đó thôi chứ <laughs> chứ nói chứ anh thì anh không dạ. ghen đâu quan trọng là do đối phương tạo cái lòng niềm tin thì mình cứ thoải mái anh thì anh cũng rất là sợ ghen nhưng mà trong tình yêu vợ chồng là phải có ghen nhưng ghen là như thế nào ghen là phải đúng ghen phải mới lâu đúng. được chứ nó chứ không phải là ghen cách mù ván anh không thích dạ yeah. em thôi có... bây giờ các bạn à, nói với nghe một chút xíu về những cái tật xấu của nhau đi để coi thông cảm với nhau được hay không cái tật xấu của anh thì anh hay ăn đêm với thứ hai thì anh ngủ thì anh cũng hay gác hay ôm à. với cái nữa là khi mà anh anh căng thẳng á chẳng hạn như anh gặp một cái người mà phụ nữ khác giới á, lạ đám đông anh nói nó hơi hơi vấp nó không dạ. được suôn sẻ nó không được trôi chảy vậy gặp em anh có căng thẳng không anh gặp em nãy giờ thật tất là anh không căng thẳng không ừ. nãy giờ anh nói suông hồi nãy là chưa mở rào á em thấy vậy dạ. rồi cái chuyện mà nó hay gác hay ôm đó chịu được dạ. không <laughs> em thì em cũng vậy em mỗi lần ngủ em phải nhiều thật nhiều gối lên em gác cho em sướng vậy đó ừ. à... giờ đâu cần gối nữa đâu <laughs> được rồi đó hai đứa cũng thích như bạn sở thích cái giống nhau rồi đó à tật xấu của em hả lâu lâu cũng cũng lười lắm nằm ở nhà bấm điện thoại không vậy đó thôi em cứ yên tâm đi khi mà hẹn hò có anh rồi anh không cho em lười đâu <laughs> em tiến tới nắm tay bạn gái nắm hai tay nhìn vào mắt bạn gái hát tặng bạn gái nhìn thẳng một mình bạn gái thôi đừng nhìn ai chứ anh đến ở đây là anh sẽ hát tặng mà em một bài yêu em dài lâu của nhạc sĩ đức quy em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhàng đưa anh đi tìm vần thơ qua công viên lá rơi trên con đường về bỗng nghe trong lòng đang mơ mơ mơ ôm em trong tay đêm nghe thì thào cho báo tô về là chim bao xin yêu em tha thiết như yêu lần đầu anh muốn yêu em dài lâu anh anh muốn yêu em dài lâu anh anh muốn yêu em đầm sâu anh anh đã thương em từ lâu anh anh muốn yêu em dài lâu Ai. Thôi được rồi, này là quá chân thành Thôi, rồi hai đó. bạn về vị trí ngồi đi. À, có rung động à, có quên có bối rối là có tình yêu detox không khí từ trong ra ngoài chúng ta để tay vào nút bấm các bạn sau 3 tiếng đếm chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó còn nếu cảm giác là không phải không cần bấm để nút bấm đó cho nhiều người khác chuẩn bị một hai 3 Chúc mừng Bây giờ chính thức con hẹn hò nhau rồi Bạn trai xin phép với lại gia đình bạn gái Cho phép tụi con hẹn hò với nhau bắt đầu từ đây Con xin hứa điều gì đó Dạ con xin phép bác Cô Cho con ngày hôm nay đến đây làm cái duyên với em Cho con được hẹn hò Và nếu được nên duyên thành vợ thành chồng Thì bác cứ yên tâm Suốt quãng còn đại còn lại Con sẽ chăm sóc tốt con của bác trời ơi con xin phép bác cho con hôn ừ. rồi